Vâng, xin chào toàn thể anh em à, Hôm nay điện tử Tấn Tuân Casino à, xin ờ, có lời chào trân trọng nhất gửi tới anh em thì à, thưa anh em về nói về cái bộ môn sóc đĩa bịp đấy thì anh em đã biết đấy thì có rất là nhiều cái uh, sản phẩm hỗ trợ anh em chơi uh, rất là hiệu quả thì uh, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mà uh, rất là tuyệt vời đó chính là những con bát tàng hình không tang Đấy, những con bát không không tang nha anh em uhm, thì bát tàng hình không tang nó rất là nhiều loại nó sẽ chia ra làm hai loại chính là bát tàng hình khiển và bát tàng hình tự động thì uh, uh, mỗi con nó sẽ có cái ưu nhược điểm riêng của nó thì uh, với cái con bát tàng hình khiển này này anh em sẽ được một cái ưu điểm đó chính là cái uh, thời gian pin sử dụng rất là lâu đấy anh em có thể uh, <clears throat> anh em có thể uh, luồn bát vào trước xong rồi uh, khoảng nửa cuộc chơi thì mình mới đến mình bắt đầu đánh khi nào mình đánh thì uh, bấm khiển thì nó mới bắt đầu hoạt động anh em ạ còn cái à, chia khiển thì nó chưa hoạt động nên anh em có thể hoàn toàn à, chủ động trong cái thời gian mình đến chơi cũng như là cái thời gian thời lượng pin của nó đây à, trên màn hình của anh em đây là một con bát tàng hình khiển đấy, tôi đang sạc nó đấy. anh em à, khi mua bát tàng hình khiển sẽ được tặng theo một bộ sạc tự động cũng như là những cái đây là loại sạc không dây nha anh em cũng như là các đầy đủ phụ kiện màn wifi anh em thích bát khiển wifi hoặc là bát khiển uh, màn bình thường đều được cả đấy đầy đủ cho anh em luôn đây này rất là nhiều Đấy, bát đĩa bên Tuấn tuân rất là đầy đủ thì uh, tôi sẽ test thử cho anh em xem cái khả năng tuyệt vời của con uh, bát tàng hình khiển này Đấy, chỉ cần anh em luồn được bát vào thôi thì đảm bảo với anh em là anh em sẽ là nhà chiến thắng 100% thì uh, đây tôi sóc cho anh em xem nhé sóc hoàn toàn một cách xanh chín anh em mà mua sản phẩm này này thì cứ liên hệ cho tôi theo số điện thoại 0844 17 49 anh em có thể thử trực tiếp sản phẩm nhé Đấy, anh em đến cơ sở được thử trực tiếp sản phẩm anh em có thể mang vị mang đĩa của anh em đến còn bát là của Tấn Tuân Casino Đấy. bát này cho anh em kiểm tra bát này người ta thường soi đúng không à, bát này này anh em ờ, soi thoải mái ngâm nước rồi khò qua lửa hoàn toàn không có vấn đề gì cả bát làm rất là chuẩn chỉ đấy cho anh em xem này đấy thấy không ánh sáng hoàn toàn xuyên qua rất là đẹp đấy tất cả các góc cạnh nhìn đi bát rất là đẹp đúng không anh em trong suốt đấy anh em thấy chưa rất đẹp rồi đấy, không có gì để chê về cái con uh, bát này cả đây tôi sẽ sóc cho cái cho anh em xem anh em là người sóc hoặc là anh em luồn bát vào anh em là người thả cửa ở ngoài cũng được đấy, kỹ thuật uh, của anh em để hỗ trợ anh em chơi bằng một cái con màn đây gọi là màn uh, màn này thì anh em có thể mua màn cũng được và cũng có thể sử dụng uh, điện thoại đen trắng làm màn hoặc là điện thoại 6300 này làm màn cũng được đấy tùy anh em anh em uh, là con này là một hệ đấy nói chung là sử dụng điện thoại để sử dụng làm màn anh em thích sử dụng loại nào cũng được sóc cho anh em xem này sóc hoàn toàn xanh chín nhá anh em theo dõi cái màn này màn này đang có chút lỗi đây mở màn này lên cho anh em xem bấm khiển này anh em theo dõi nhé anh em nhìn thấy gì không ạ đấy chẵn xuống tiền chẵn sấp đôi đấy chuyển nó sao không đấy sấp đôi nhé anh em nhìn này tiếp tục nhé tôi đánh uh, ờ, 100 tiếng thì chuyển cả 100 mà À, một nghìn tiếng thì chuẩn một nghìn. Thời lượng pin đủ để anh em chơi thì tránh được ba bốn tiếng anh em đố anh em biết là cái gì đấy tôi chưa cần mở đĩa tôi đã biết lẻ xuống hết tiền lẻ đấy chuẩn xác không anh em đánh bảng vị cũng chuẩn nhá để tôi đọc cả bảng vị cho anh em anh em nhìn này bấm khiển này khi nào anh bấm, bấm khiển thì mới được đánh tứ tử đánh tứ tử trắng cho tôi đấy mở chuẩn không tứ tử đấy chuẩn chỉ từng phát một bấm tiếp này đấy sắp đôi đánh cho rồi chuẩn xác không anh em sấp đôi chuyển sang 100 phần trăm đấy nhìn rất nét và chuẩn lại tiếng nữa cho anh em xem nhé mẫu mã bát thì ở bên Tấn Tuân Casino cũng có rất là nhiều mẫu mã à, từ bát Long Phương cho đến những cái bát trắng rồi bát ngọc bát xanh đấy sắp đôi tiếp này anh em rồi à, tất cả các loại bát trên thị trường à, có mẫu bát nào thì à, chúng tôi đều có hoặc là anh em mà muốn đặt làm theo mẫu của anh em đấy ba đen chồng vị đấy thì uh, <clears throat> chúng tôi đều có thể làm được anh em chỉ cần gửi bát lên anh em mà muốn làm bát theo ý của anh em thì anh em phải gửi ít nhất hai cái bát lên chúng tôi đều nhận được nhận để làm gửi hai đến ba cái anh em gửi ba cái đi cho nó chắc Đấy, làm ba cái chúng tôi sẽ làm theo mẫu bát của anh em yêu cầu sóc cái này xuống tiền đi Đấy, sóc xong đặt sấp đôi này anh em nhìn sấp đôi này Đấy bấm lại cho anh em xem khi anh em bấm khiển thì nó sẽ lên sấp đôi đấy còn nhà khiển ra thì nó sẽ hết đây khiển này bấm sấp sấp đôi chuyển không ạ đấy ok đánh hết vào sấp đôi một triệu đánh một triệu mà 10 triệu đánh 10 triệu và sấp đôi trăm triệu cũng vào sấp đôi đấy ăn đấy, rất là đơn giản thì à, đấy, anh em cứ kết bạn với tôi qua số zalo 0844 17 từ cái chín đi tôi sẽ à, hướng dẫn anh em cụ thể anh em à, mà muốn mua hàng thì cũng liên hệ với tôi Đấy, theo số điện thoại trên màn hình cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ nhé xin chào toàn thể anh em